Xin chào mọi người, hôm nay là một ngày đẹp trời rồi Vi đã trở lại ở đây Đã rất là lâu rồi Vi mới có thời gian để mà quay video này Và, và ờ, uh, trước mặt mọi người ngày hôm nay là có ba món đồ ha Thì tượng trưng cho ba tụ bài và như thường lệ thì mình vẫn sẽ làm những cái tụ bài ngắn thôi uhm, tất cả những cái mốc thời gian cũng như thông tin về những một bài vi để trong video thì vi dự để với phần mô tả hết với cái nội dung ngày hôm nay của chúng ta là cái nội dung này á thì trước khi mà các bạn bắt đầu video thì cho vi nói một chút thì Vi có một cái câu chuyện khá là đặc biệt Vi có một người bạn thân à, người bạn này chia sẻ với Vi là à, cái cô nàng này đang thích một người đang thích đang kiểu như đang có tình cảm thật sự là có tình cảm với mọi người với một người đã có gia đình rồi và tự nhiên Vi nghe bạn của Vi chia sẻ không á không phải là Vi bên bạn Vi nhưng mà đối đứng vào một cái góc nhìn của một cái người mà gọi là người bạn và Vi thật sự cảm thấy là cái cô nàng này có tình cảm với cái anh chàng đó nhưng mà nói chung là mình sẽ không biết được là mình sẽ thích người nào vào thời thời điểm nào cái hoàn cảnh nào nhưng mà nếu mà các bạn có một cái cái sự liên quan nhất định cho hay bạn thích một người nào đó có đã có người yêu rồi hoặc là các bạn biết là các bạn không nên thích người đó hoặc là bạn đang đang trong cái mối quan hệ ba người thì các bạn có thể nghe cái trả bài này ha là vì biết là đi làm cái chủ đề này nó sẽ hơi nhạy cảm một chút cho nên nếu mà các bạn cảm thấy là mình không cổ xí cho cái việc người thứ ba hoặc là tiêu đê hoặc là trà xanh đó thì các bạn có thể đi ra cái này là cái đã bài tâm sự thôi nha mọi người kiểu như là nếu mà các mọi người cảm thấy là à mình đang thực sự có cái vấn đề khó diễn tả khó giải thích thì các bạn có thể nghe trả bài này và hôm nay thì vi có một cái bài mới rất là đẹp à, vi đã mua nó trước khi mà vi chuyển xuống đây rồi à, nhưng mà tới giờ thì mới có dịp dùng cho nên là hôm nay tôi sẽ dùng cái bộ bài này để xem cho các bạn luôn bộ bài này tên rất là đẹp nha mọi người bộ bài tên là Luna Somia đây là một bài rất là đẹp màu đen đó Vậy thì uh, mọi người hãy chọn đồ từ trái bên phải nha một hai ba nè đó rồi đây là tủ bài của chúng bạn số 1 ha thì mình sẽ dùng một bài với một câu hỏi là giữa bạn và họ tình cảm uh, tới mức độ nào rồi nhiều khi là uh, bạn thích người ta không á chứ người ta không thích bạn thì uh, mình sẽ nhờ của bạn mình sẽ hỏi câu hỏi đi trước ra để xem người, người ta thích các bạn tới mức độ nào rồi chúng ta có bốn cấp năm cấp Chị sĩ gãy bảy kiếm và bảy xu à, mình thấy à, những cái bạn mà chọn cái tụ một á là các bạn đang trong một cái trạng thái là tiến thoái lưỡng nan mà cái người mà chủ động cho cái mối quan hệ này không phải là bạn mà là có thể là họ nhưng mình thấy là cái người kia cái người chủ động với cái mối quan hệ này là bạn ơi là là họ chứ không phải là bạn tại vì mình thấy những cái lá này á, nó cho mình có cảm giác là uh, bạn không có được uh, cái kiểu giống như là cái người mà tạo ra cái nguyên nhân tạo ra cái hoàn cảnh này là họ bạn là một cái người mà tự nhiên ta gọi là sao nằm yên trúng đạn á mọi người kiểu như họ tự nhiên họ đối tốt họ tới xử tốt với các bạn họ tự nhiên chạy đến cho bạn làm phiền các bạn rồi xong làm cho bạn nhức đầu bắt đầu là mình thấy lá bốn cúp nè ở đây ngay từ đầu là bạn không có cái ý gì với người ta hết nhưng mà tại vì chính cái sự nhiệt tình chính cái sự chủ động chính cái những cái cái mối người ta gọi là gì chính chính chính cái sự nằm việc là nó từ họ mà ra nói chung mọi chuyện mình từ họ mà ra hết mình thấy cái người này là cái nguồn cơn của tất cả mọi lý do cho cái sự nhức đầu khó chịu được của các bạn nha và bây giờ á cho đến khi mà các bạn giật mình các bạn hỏi câu đó là liệu họ có thích mình hay không là mình thấy là các bạn đang rơi vào trong một cái mê cung rồi đó không biết là người ta có thích mình hay không nhưng mà là các bạn đang gọi là tiến thoái lưỡng nan rồi đó các bạn gọi là bị dính trưởng rồi đó bị thao túng thanh tâm lý thành công rồi đó mọi người đó rồi tiếp nha bây giờ mình sẽ hỏi tiếp là liệu mà bạn cứ đâm đầu vào cái mối quan hệ này thì giữa bạn và họ sẽ có cái kết quả tốt hay không ừ. đây là trả bài chung cho nên các bạn tham khảo thôi nha chúng ta có Wheel Fortune Wow, trend Trời những các bạn rất là đẹp mọi người Wow Hậu cấp một cái cái happy ending dành cho những bạn chọn tụi bài số 1 là mới đầu á thực ra là các bạn lao vào cái mối quan hệ ba người này á mình thấy là các bạn rất là lo tại vì mình đã nói hồi nãy là cái người mà tạo ra cái cái sự vướng mắc cái sự khó chịu này là họ chứ không phải là bạn bạn là một cái người mà gọi là bị động trong cái cái cái mối quan hệ này và họ là cái người mà gọi là dẫn cái nguồn cơn đến dẫn cái sự phức tạp dẫn cái drama tới thì cuộc sống của các bạn nhưng mà các bạn thực sự bị dính dưỡng mọi người thật sự là rơi vào lưới tình bởi người này tại vì mình thấy cái người này họ mang năng lượng của um, kỹ sĩ gậy á cho nên họ họ rất là nồng nhiệt và máu lửa ha mình thấy có thể như là bạn là cung nước nhưng mà cái người này thì rất là dữ dội rất là dập dìu sóng biển luôn á mọi người chạy đến và túm lấy các bạn bỏ các bạn về ba lô <laughs> cho nên là khi mà các bạn biết là họ có một cái đối tượng khác hoặc là giống như là gạo gần đây á thì um, nó đặt trường hợp nha nếu mà họ thật sự có một cái mối quan hệ đối với một người nào đó thì mình thấy á, là thật sự các bạn gặp họ ngay trong lúc họ thật sự có một mối quan hệ nhưng mà cái cái trái tim giống như là cái sự hướng về cái như là cái sự yêu thích của họ thật sự hướng về phía bạn chứ không phải là hướng về phía họ thật ra là giống như là các bạn không có biết được hoặc là các bạn không vô tình cố ý phá hoại một cái mối quan hệ nào hết của người ta hết chỉ là cái người này họ thật sự đang có một mối quan hệ nhưng mà họ nhắm tới bạn giống như là bạn là tự nhiên ngồi không mà xung trụng trúng đầu á đó. đó bạn các bạn hiểu năm nay như vậy và các bạn liệu các bạn nghĩ là các bạn hỏi cái câu hỏi là nếu mà người ta thật sự là các bạn bạn tiếp tục bạn bạn duy trì bạn chờ đợi thì cái cái cây cái cây cái hạt giống mà các bạn ươm mầm á nó có thực sự nở hoa hay không thì mình thấy nó sẽ hóa thành một cái cây đại thụ luôn tại vì cái lá The Wheel Fortune này này giống như là đây là cái lá định mệnh mà họ là may đẹp tiên nì các bạn đó mọi người có nghĩa là họ họ bắt buộc họ phải đến cuộc đời của bạn để các bạn phải quấy rối các bạn à, không quan trọng là họ đang có một cái người nào đó hay không nhưng mà mình thấy giữa hai người có một cái sức hút rất là mãnh liệt tại vì chúng ta có cái lá um, Ờ, lá trên ở đây và cả Will Thornton có nghĩa là hai người rất nhanh kiểu như là mọi người hai hai người không à, bắt với nhau á trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn thôi nhưng mà cái tình cảm rất là dạt dào nó rất là rất là rất là vải trưởng luôn mọi người đó cho nên mình thấy là mặc dù là cái mối quan hệ này có thực sự ba người nhưng mà cái cái phần thắng á là nghiêng về bạn rồi mình không có suối các bạn là phải phải làm tiểu tam hoặc là một người phá vỡ mối quan hệ của người ta nhưng mà nếu đối với một cái câu hỏi là có nên chờ có nên hy vọng có nên có nên uh, gọi là cho một cái cái mối quan hệ này ờ, không biết tương lai sẽ đi về đâu thì mình nghĩ là cái mình mình mình vẫn sẽ chọn mình vẫn có cái câu trả lời đó là các bạn sẽ sẽ được sẽ được một cái happy ending các bạn sẽ có một cái kết quả đẹp đối với người này tại vì mình thấy tình cảm giữa hai người rất là dạt dào rất là à, nồng thấm <laughs> đó cho nên là tụ một á thì mình mình biết là bây giờ các bạn nó hơi nhức đầu ngay khi các bạn nghe tại bài này các bạn có thể rất là nhức đầu rất là hoang mang không biết là mình có nên duy trì mối quan hệ với người này hay không mình đã rất là sốc rất là đau đớn rất là túng quẩn sau khi người ta có mối quan hệ hoặc là uh, mập mờ với mình nhưng mà mình nghĩ là cái mối quan hệ này nó sẽ có một cái cái cái kết rất là đẹp tại vì nó có lá ba su thì mình nghĩ là trong lúc mà bạn quen họ thì cái mối quan hệ của hai bạn sẽ giúp cho cả hai trưởng thành phát triển rất là nhiều về mặt cả mặt cảm xúc lẫn về mặt tinh thần nữa tại vì ở cuối mình có lẽ là chính cúp thì à, sau đó chắc có lẽ như là hai người sẽ cảm thấy rất là um, tự hào hoặc là cảm thấy rất là vừa ý về nhau chẳng hạn như là về số đo ba vòng nè rồi về uh, ti tỷ ta đã cái thứ nói chung là tìm được cho ngái đó mọi người nhưng mà trong cái hoàn cảnh hơi ói âm một tí xíu đây là trường hợp của những bạn tụ một nha rồi mình sẽ đến những bạn tụ hai đây là tụ bài của những bạn chọn tụ bài số 2 ha thì mình sẽ à, trả bài cho các bạn ha à, câu hỏi của chúng ta là cái hoàn cảnh hiện tại của hai người thế nào mình sẽ rút năm lá trước và sau đó mình sẽ hỏi à, nếu mà các bạn cố đắm ăn xôi cho cái mối quan hệ này á thì nó sẽ đi về đâu ha năm lá trước nha chúng ta các bạn xung 6 cấp Cameron 7 cấp à, một gậy cái tụ này nó rất là giống như cái trường hợp của cô bạn của mình luôn á à, đây à, thì cái trường hợp của hai bạn hiện tại ha thì mình cảm giác như là cái người mà các bạn mập mờ đó hoặc là các bạn có một cái mối quan hệ tay ba tay tay tư gì đó ở trong cái trường hợp này á thì cái người này với bạn á đã có cái cái sự mập mờ đó rất là lâu rồi ít nhất là cũng phải gần cả năm hoặc là trên trên sáu tháng trên nửa năm á mình thấy kiểu là hai người tiếp xúc tương đối lâu rồi nhưng mà cái người này á nha họ họ là một người đứng một cái vai trò là bạn bè của các bạn họ luôn nói với các bạn là họ là bạn của các bạn và bạn cũng nói với mọi người xung quanh là bạn và họ là bạn bè của nhau thôi tuy nhiên cái sự bạn bè nó hơi bất bình thường à, bất bình thường như thế nào thì hai bạn tự biết tại vì mình cảm giác như là <sighs> có nghĩa giống như là tình bạn chỉ là trá hình thôi còn cái tình cảm bên trong á nó như thế nào thì cả hai bạn mới biết và mình thấy bạn và họ ở đây chọn cái phương án này là cái phương án tối ưu nhất có nghĩa giống như là mình không biết các bạn có muốn công khai không nhưng mà những cái lá bài này nó nói với mình là các bạn không hề muốn công khai với thiên hạ là mình và họ đang quen nhau kiểu như là hai người ngấm ngầm kiểu như đưa ra một cái giao ước như thế này kiểu như là muốn chỉ là muốn muốn cho nhau biết là mình và cái người kia có tình cảm nhưng mà không muốn cho thế giới này không muốn cho cái thiên hạ này chứng kiến và cái sự um, <laughs> nó sao ta cái kiểu giống như là người tình bắt tham á mọi người mình mình không biết là bạn có bạn là người có một cái mối quan hệ khác hay là cái người đó có một cái mối quan hệ khác ví như là họ đang có bạn gái bạn trai hay là có vợ có gia đình gì đó mà họ họ họ quen cái bạn hay là bạn đã có một cái mối quan hệ rồi bạn quen cái cái người này nhưng mà mình cảm thấy như là cả hai chọn và kiểu như ra hiệu cho nhau đây là cái cách duy nhất kiểu như là hai người sẽ ở bên cạnh nhau để chia sẻ hoặc là kiểu như là bổ sung thêm trong cái khoảng khoảng cái gọi là khoảng trống trong tim á mọi người tuy nhiên á là giới tính cách là một người bạn một người bạn nha nhưng mà nó thân hơi lạ luôn nó, nó thân um, cái cái sự thân của hai người nó rất là ngộ nhưng mà tại vì chúng ta có lá bảy cấp ở đây cho nên mình thấy đây là cái lựa chọn và cái giao ước giữa bạn và họ và hai người đã duy trì cái điều này rất là lâu rồi hầu như là hầu như là không có một cái um, hình như không có drama luôn á mà thấy cái cái cái cuộc tình cái cái sự mập mờ của hai bạn á nó là một cái gì nó rất là thoải mái nó rất là nhẹ nhàng các bạn có thể hôn nhau có thể ôm nhau có thể abc xyz với nhau luôn tuy nhiên mình thấy là nó dừng ở một cái mức là kiểm soát và nó không kiểu như là có thể như là trong cái lúc mà quen họ thì họ vẫn có thể quen với người khác hoặc là như thế nào đó mình không biết tại sao cái mối quan hệ này nó hơi lằng ngoằng như vậy nhưng mà hai người tiếp xúc với nhau cư xử như một người yêu nhưng mà trên danh nghĩa là một người bạn à, nó, nó đúng thiệt á mỗi lần mà coi chuyện ba người giống như có bùng binh thiệt lắm mọi người thì mình thấy cả hai không có muốn ấp bình, không muốn ờ, công khai cái mối quan hệ này ha nhưng có một cái giao ước ngấm ngầm như là hai cả hai cũng mình thấy ờ, khi mà coi cái đại bài này mình thấy cả hai cũng cũng tương đối lớn tuổi rồi không phải là một cái người quá trẻ con không phải là quá bồng bột à, kiểu như người tình của nhau á mọi người mình mình cảm giác ngấm ngầm ở đây như vậy để để xem là nếu mà các bạn duy trì cái điều này thì cả hai sẽ đi vào đâu chúng ta có hai đối tượng ừ, hai kiếm nice words chị sĩ chị sĩ kiếm à ở ờ, những bạn tụ hai hình như là không có muốn nghe cái hơi nhỏ, hay sao á mình rút bài đó rất nhiều quá mọi người một cái này nè cảm ơn tự nhiên tôi tới đây mình nặng lòng <laughs> mình cảm giác gã hai người là một cái người yêu một cái ờ, một cái sự kết nối nó rất là đồng điệu mình xin lỗi cái bóng đèn nó hơi ờ, nó hơi nó che mất cái cái cái lá chính à, chính kiếm này à, mình mình thấy khi mà mọi người nghĩ tới cái việc mà nghĩ về người kia mặc dù trong tâm tưởng là các bạn thấy nỗi kia là một cái người gì đó rất là phù hợp rất là à, kiểu như là một cái người rất là lý tưởng dành cho mình à, là một cái người yêu rất chi là này nọ luôn mọi người kiểu như là à, bạn thấy họ rất là phù hợp với nhu cầu của mình à, không quá bồng bột không quá trẻ con bên nhau vừa đủ và có một cái gì đó rất là tin tưởng và chân thành ở đây tuy nhiên á đây không phải là một cái mối quan hệ mà có được cái sự đồng cảm cho người khác tại vì ở đây mình có rất là nhiều lá kiếm uh, mình cảm nhận trong cái lá cái trải bài này nha những cái người mà chọn tụ hai này đã có gia đình rồi và cái người kia không thể không thể làm gì được ngoài cái cách như thế này và bạn cũng vậy luôn um, cái kiểu như các bạn các bạn không muốn các bạn làm tiểu các bạn không muốn làm một cái người phá đám hoặc là không muốn người người thứ ba tuy nhiên là các bạn không thể là làm gì hết tại vì cái liên kết giữa hai người ở trong cái tâm hồn ở trong cái trực giác là rất là mạnh đây là cái lá The Heretic bạn và họ có một cái trực giác rất là mạnh có một cái sự gắn kết nó rất là đồng điệu về mặt tâm hồn tuy nhiên hai người gặp nhau không đúng thời điểm nha và nếu mà mọi người nói cái này với mọi người xung quanh á thì chắc chắn là mình sẽ mình sẽ rất là nhiều đao kiếm rất là nhiều cái sự tấn công từ xung quanh đó cho nên là đây không phải là một cái mối quan hệ mà có thể dễ dàng bộc bạch và nói ra bên ngoài tại vì nó mình thấy nó rất là sẽ này bị phản đối rất là nghiêm trọng luôn và cái cái phương án cuối cùng á, là hai người vẫn một là chọn duy trì như thế này hoài nếu mà các bạn cảm thấy là các bạn chịu đựng được cái cảm giác là người tình bắt ham thì các bạn cứ quen người này còn nếu mà các bạn cảm giác là mình không quen được nữa thì hình như là ai về nhà nấy <laughs> câu, câu chuyện này nó hơi um, cái người đó phương của các bạn á là cái người mà mình nghĩ là họ sẽ vẫn chọn cái cảm giác thực tế là mình nghĩ là chính các bạn luôn tại vì cái cái năng lượng này mình thấy cái lá hai đối tượng nó lo cho mình cái năng lượng song song là cả hai cùng đồng thuận với nhau như lá emerald này nè cái giống như là hai hai người có bên nhau cứ tìm đến nhau khi buồn khi cần tuy nhiên là không ở bên nhau với tư cách một cặp vợ chồng hoặc là một người yêu ha cái tụ này nó nó hơi ờ, <sighs> nó khá là giống trường hợp của bạn của mình ừ, như vậy á, của bạn của mình rất là nhiều đó là tụ bài thứ hai ha rồi tụ bài dù gió nha mọi người cho dù gió nha tại mình không có dù gì để cho mọi người chọn hết cho nên mình à, có gì mình để đấy rồi cái tụ bài là mình sẽ rút trước năm lá với câu hỏi là à, cái mối quan hệ hiện tại của bạn và họ như thế nào nếu bạn nào mà có trong cái kết nối ba người thì hãy nghe nha chữ thế mờ mờ mập mờ không rõ ràng thì hãy hãy coi cho bạn này đầu store à, vui thế tụi này vui thế đúng vậy vũ kiếm the chariot à, ba kiếm à cái đối phương của các bạn á là là một cái người mà mình nghĩ là họ họ lớn tuổi hơn các bạn rất nhiều hoặc là không thì cái người này sẽ rất là thực tế và lý trí thậm chí có phần độc tài cái đối phương mà các bạn đang quen đó nha à, tuy nhiên á ở bên cạnh bạn họ cảm thấy mình được tưới mát ở bên cạnh bạn họ cảm thấy mình được trẻ con lại và ở bên cạnh bạn họ cảm thấy như là họ bớt khô khan và đỡ gió mùa hơn à, mình cảm thấy như thế này bạn là một người là một người mang năng lượng chữa lành ha mang năng lượng của The Star này và hình như là bạn gặp họ trong một cái buổi tiệc à, hoặc là hai người tại vì ham vui cho nên tìm đến nhau và vì vì cái lý do đó cho nên hai người đã có liên kết nhưng mà mình thấy hiện tại khi mà các bạn nghe cái trả bài này á là các bạn đang sốc hoặc là các bạn đang ngắt kết nối rồi tại vì cái lá ba kiếm này ở đây à, có thể hai người vừa cự cãi nhau hoặc là vừa cảm thấy bị phản bội hay là cái gì đó kiểu như là các bạn đang hờn mát các bạn nói là biết vậy là mình đã không quen cái người mà đã có cái mối quan hệ tại sao à, bạn lừa dối tôi tại sao um, mấy người cho tôi mấy người đã có gia đình rồi mà mấy người không nói mấy người dụ tôi mấy người gạt tôi mấy người thao túng tâm lý tôi các kiểu các kiểu thì mình thấy cái người này á tiến đến với các bạn rất là nhanh nha như một cổ xe vậy đó chúng ta có lá được chariot nè cái người này ngay cả cái người này mình cảm giác như là họ cũng bị cuốn vào cái mối quan hệ với bạn kiểu như mình một người rất khô khan gặp một cái người rất thú vị cho nên hai người vô tình tạo ra một cái manifest rất là mạnh và cái mối cái mối liên hệ này cái gọi là cái mối cái mối quan hệ này nó nó bị giàu dạt nó bị u về nó nó tiến rất là nhanh á nhưng mà cho đến khi mà các bạn biết là họ có một cái mối quan hệ khác hoặc là các bạn biết là uh, kiểu <laughs> kiểu như là các bạn có thấy đó là star là lá hy vọng thì đúng không ở cuối đây là chúng ta có lá ba kiếm là lá thất vọng là một lá về, về cảm giác về cắm sừng bị đổ vỡ bị bị lừa gạt á bị trôn đó mọi người cho nên nó là mình thấy là cái lá ba kiếm này ở đây cho mình cảm giác như là khi mà các bạn biết được họ có một cái người thứ ba hoặc là có có một cái mối quan hệ gì đó các bạn rất là thất vọng và hình như là bây giờ là hai người đang cãi nhau ừ cái mối quan hệ này tiến rất là nhanh nên nhà mình mình cũng thấy là à, cái cái mối quan hệ ba người này của những các bạn tuổi ba nè là mới đây thôi không không không không quá lâu rồi bây giờ mình sẽ hỏi là nếu mà các bạn tiếp tục suy nghĩ về họ ha thì các bạn à, cái cái mối quan hệ này sẽ đi về đâu bảy xu the sun dạ, toko ya disikin lại kiếm à, rồi à, các bạn có thể mở cái bài cho nhau nó đi điên lên để nghe <laughs> à, mình thấy cái năng lượng của các bạn là một người rất vui vẻ à, một người rất là kiểu như các bạn không thiếu gì đó mọi người mình thấy cái điều kiện của các bạn là một cái điều kiện rất là tốt à, ờ, các bạn muốn nhan phát cũng có muốn học thức cũng có muốn tiền tài cũng có có nghĩa là không phải quá giỏi nhưng mà các bạn ít nhất là các bạn tự lập và các bạn không bị phụ thuộc vào ai hết và các bạn mình thấy là các bạn thừa sức có những cái niềm vui mới chứ không phải là người này tại vì nếu mà các bạn cố đám ăn sôi với người này hoặc là các bạn bây giờ mình biết là các bạn đang bực tức nè cảm thấy đang cảm thấy bị lừa dối hoặc là kiểu như mình tại sao mình lại dính vào cái mong hệ này thì các bạn cứ tức đi và các bạn hãy khắc sâu cái niềm đó và tránh cái người này ra tại vì cái người này á, mình nghĩ là ngay từ đầu á họ bị dính vào bạn tại vì họ lúc đó họ cảm thấy mình mình đang kiểu như là một cái cây hiếu nước và bạn mang nước tới gì đó thì họ cảm thấy biết ơn bạn và bạn cả hai người có một cái mối quan hệ đúng thật là cái cảm xúc nó bùng lên như một cái ngọn lửa trong đêm tuy nhiên đó là cái người này và bạn không cùng một tần số và không thuộc về nhau à, sau tất cả thì cái người này vẫn mang một cái năng lượng có sự lý trí thậm chí là hơi ích kỷ cho nên đó là ở đây chúng ta có lá đời xanh nè nếu mà không có người này thì vẫn còn khối người khác bạn vẫn có thể bước đi bên cái hạnh chặn hình chặn đường của bạn nha các bạn vẫn có thể là được vô một chú một bắt đầu một cái trường mới của mình và cái lá bài kiếm này ở đây nè cái gì nói chung là nó nó nhắc nhở cho mình đó là không phải tự nhiên nó xảy ra cái điều này cho nên là các bạn có thể ngưng mơ mộng cái điều này đi à, mình biết là cái cảm xúc của người này mang lại cửa hai người có một cái cái gọi là bùng nổ hóa học rất, rất là mạnh có một cái liên kết rất là mạnh tuy nhiên á, là cái lá bảy kiếm mình đã nói là nếu mà các bạn đã lỡ cãi nhau và biết được những cái điều lừa dối và mà các bạn không chấp nhận được đó thì các bạn hoàn toàn có thể rời đi và các bạn xứng đáng hơn các bạn là đời sinh các bạn là đơ phu các bạn có thể bước đi bạn có thể tỏa sáng và có hàng khối người khác không có người này thì có người khác mình thấy cái năng lượng của bạn rất là trẻ rất là tươi mới còn cái người này thì rất là già rồi cho nên là không cần phải quỵ lị của người này à, tại vì thường á khi mà các bạn có thể nghe nó mối quan hệ ba người hay có sugar baby sugar daddy này nọ đúng không à, tuy nhiên mà thấy các bạn không cần sugar daddy hoặc là cũng không không cần một cái gì để có thể cung phụng và lo lắng cho mình mà thấy bạn là một cái người có thể tự tự lập rất là tốt cho nên là không có người này thì có người khác và đây là trả bài thứ ba ha tụ này thì nó rất là đơn giản xúc tích à, à chúc những bạn tụi ba luôn à, vui vẻ hạnh phúc tràn đầy năng lượng như thế này và như thường lệ nếu mà các bạn có tỏi những cái uh, ca thế hoặc cái ca gì về những cái ca bài của mình á thì các bạn có thể để là comment ở bên dưới mình sẽ đọc và thả tim còn bây giờ thì mình sẽ đóng máy và chuẩn bị đi ngủ đây bye bye mọi người